Xin chào mọi người, ngày hôm nay của các bạn thế nào? Riêng Tiểu mang Thầu thì rất vui, thế cho nên hôm nay mình xin giới thiệu bài viết tâm tình yêu thương của bạn Tạ Thi Tỷ dành cho Thành Nghị nhân ngày kỷ niệm 920, ngày fan tỏ tình cũng là ngày trung thu ấm áp. Bản dịch của bạn Cá Cá Cảm ơn bạn Ma Hậu đã gửi giúp bức thư này đến với chúng ta nha. 躲在你身体里，喜欢你。 Lý do khiến tôi yêu thích Thành Nghị Anh ấy trẻ trung Những năm anh bắt đầu con đường lập nghiệp của mình Ở anh luôn có một loại cảm giác đầy sức sống Mà lại trong sáng tự nhiên của tuổi thiếu niên Và cả cái loại cảm giác chưa trải sự đời Mà không vướng bụi trần Thứ mà người ta vẫn thường nói là cảm giác thiếu niên chính là cái kiểu biết thế thời mà không lẫn vào thế thời thân tại giang hồ mà lòng xa giang hồ hiểu thế sự mà không đánh mất ngây thơ anh trải qua chuyện đời mà lắng động chính mình rũ bỏ sự ấu trĩ mà không để mất tấm lòng son nơi trái tim anh mãi giữ lấy sự chất phát đáng yêu như một đứa trẻ mà xử sự giao thiệp với mọi người đối diện với thế giới đây là điều khó làm được mà hiếm thấy có lẽ chính vì tâm tính anh ấy như thế nên sự trẻ trung mới có thể hiện ra trên khuôn mặt dáng vẻ và khí chất của anh nhĩ nhược thịnh khai thanh phong tự lai khai phóng bản thân gió mát tự dân anh ấy thanh sạch và chân thành lần đầu tiên biết đến anh là khi xem lâm kinh vũ chỉ nhìn một cái liền cảm giác diễn viên này thật thanh sạch thật chân thành trong diễn xuất còn cả vì anh là phiên bản trương khởi linh duy nhất không ra sức khoe khoang mình đẹp ngầu lần gặp lại sau đó nữa chính là lưu ly bởi vì có anh ấy mà tôi mới có thể tiếp tục xem phim cuối cùng đặt anh sâu vào trong tim mình anh ấy lạc quan và nghiêm túc khi Lưu Ly đã phát sóng được một nửa mới biết được những điều ngoài lề về anh ấy. Khi đó, những gì tôi biết về anh ấy còn rất ít. Tôi cứ thế mà xem những tin tức bên lề về anh ấy rồi hoàn toàn chìm đắm vào anh. Mỗi ngày, anh đều tràn trề sức sống cùng năng lượng tích cực, hoạt bát và rạng rỡ phấn đấu. Anh khôi hài, hớn hỉnh, thú vị. Dù trong hoàn cảnh tồi tệ, anh vẫn lạc quan vui vẻ, bất kể làm việc gì cũng luôn nghiêm túc chân thành kiên trì dáng vẻ chân thành của anh là thứ hấp dẫn tôi nhất anh ấy kiên nhẫn và có nghị lực thử tưởng tượng xem một người vẫn luôn mù mờ mò mẫm trong cái nghề này suốt 10 năm mà không có lấy một thông báo thương vụ nào thế nhưng người đó lại vẫn không từ bỏ vẫn kiên trì với những nguyên tắc của chính mình anh tập trung vào việc tu luyện nội công chính là tu bồi nội tâm thay vì những thứ bên ngoài bởi vì khi chiêu thức ngoài công thiếu đi nội lực chờ trống sẽ chỉ là những thứ hoa mỹ lè loẹt thu hút ánh nhìn nhất thời lại theo thời gian mà dần phai nhạt đi chỉ riêng việc giữ được bình tĩnh chịu đựng sự cô đơn này người thường cũng khó lòng kiên trì, huống chi là người ở giới giải trí phức tạp. Thế nhưng anh vẫn lựa chọn làm con tim trầm lắng lại rồi từ từ tự chấp cánh cho chính mình. Một đôi cánh khỏe mạnh và cứng cáp. Có lẽ anh luôn tin rằng dù con đường anh đi khác với mọi người, dù con đường anh đi có gặp ghềnh và khó khăn thì nó cũng là một con đường chắc chắn và lâu dài, tin rằng mọi nỗ lực cuối cùng đều sẽ được nhìn nhận anh ấy thành thực và phật hệ anh quả thực là một người kiên định và thành thực điều mà mọi người vẫn luôn gọi là phật hệ và đúng như thế anh ấy là một diễn viên phật hệ anh ấy chỉ cần có phim để quay từ đó hưởng thụ quá trình nỗ lực đắp nặng nên sắc thái của mỗi nhân vật nếu như nhận được sự yêu thích của người xem anh sẽ cảm thấy thật vui vẻ cảm thấy đây là thành tựu còn những danh lợi ngoài thân mà vai diễn này mang lại dường như không quá quan trọng với anh tại giới giải trí mà chạy theo danh và lời điều này thật quý giá và khó gặp anh ấy mạnh mẽ và nỗ lực trong những lần phỏng vấn trước đây anh đã từng nói rằng bạn nhìn thấy tôi như thế nào thì trong cuộc sống thường ngày tôi cũng như vậy tôi không có gánh nặng thần tượng đúng vậy anh đã không xem bản thân mình là một ngôi sao anh chỉ là một người cố gắng làm tốt chính mình một diễn viên luôn muốn thành thực đóng phim thế nhưng một đứa trẻ hiền lành như vậy lại phải trải qua hai lần bạo lực mạng dông tố dồn dập kéo đến chỉ trong một đêm nếu như không vì anh có một trái tim mạnh mẽ nếu như không vì anh có một niềm đam mê đầy cố chấp thì vì đâu để mà anh có thể đối mặt và vượt qua tất cả Huống hồ khi anh phải đối mặt với những chuyện này, anh vẫn như cũ im lặng, không nói một lời mà tiếp tục nỗ lực tiến bước. Cơ hội chỉ đến với người biết chuẩn bị và anh vẫn luôn là một người như thế và thời gian sẽ cho ta câu trả lời tốt nhất cũng sẽ chứng minh hết thảy. Anh ấy dễ xấu hổ và cẩn trọng. Có lẽ chỉ có quay phim mới khiến anh vui vẻ và cảm thấy tự do Phim trường cũng là sân nhà của anh và ở phim trường anh đáng yêu không chút trói buộc. Hẳn là vì anh chỉ có thể cởi mở khi ở cạnh những người quen thuộc với mình. Điều này rất khác với những trường hợp hoạt động công khai, ví như khi ở cùng các quả quả, anh vẫn có chút ngại ngùng. Trước truyền thông, anh luôn thận trọng trong phát ngôn. Anh cứ kìm nén chính mình rồi cuối cùng lại rơi vào trạng thái căng thẳng, đều có thể thấy rất rõ thông qua combo xoa tay, kiển chân, miếm môi. Mỗi lần nhìn thấy anh như vậy, tim tôi luôn cảm thấy vô cùng xót xa, xót cho đứa nhỏ thành thực là anh. Rõ ràng anh đã nỗ lực như thế càng không làm sai bất cứ điều gì. Rõ ràng không làm gì sai nhưng lại phải chịu những điều mà anh vốn không cần phải chịu đựng. Lòng tôi vì thế mà cảm thấy quý mến, yêu thương thậm chí là nảy sinh khát vọng muốn bảo vệ không thể giải thích rõ tất cả chúng ta đều muốn anh vui vẻ mỗi một quả quả đều sẽ một lòng vì anh che mưa tránh gió cùng anh dạo bước trên con đường hoa càng hiểu nhiều về anh lại bị anh làm cho rung động bị anh thu hút sâu sắc loại ma lực khiến cho người si mê này cũng giống như khi bạn đang truy tìm kho báu vậy càng đi xa lại càng cảm thấy được những điều tươi mới lôi kéo bạn tiếp tục khám phá Trong công việc, anh luôn tự có tiết tấu của chính mình không hề bị ngoại cảnh hay những người khác tác động mà thay đổi dù cho có ai đó cố ý tạo ra khó khăn hồng làm loạn nhịp bước của anh thế nhưng họ tính sai rồi vì anh vẫn luôn chuyên chú duy trì bản ngã dù trong hoàn cảnh nào cũng không để tâm đến những thứ không liên căn mình đi giữa vườn hoa mà không để dính lá Bao nhiêu năm qua, anh chỉ bước đi với nhịp điệu của chính anh, dù cho những người bên cạnh có đi trước anh hoặc đã cất bước lên cao thì anh vẫn chỉ tập trung vào chính mình, tập trung vào hiện tại, không vội vàng, không nôn nóng. Có thể bước tiến của anh chậm hơn so với người khác, nhưng tôi nghĩ rằng anh có quy tắc của chính mình, từ đó ung dung bình tĩnh giải quyết mọi chuyện. Cũng vì thế mà anh luôn có cái cảm giác điềm đạm, bình thản một cách tự nhiên người có thể giữ cho trái tim bình lặng chính là người mạnh mẽ nhất và tôi luôn tin rằng anh ấy chính là một người như thế khi một người luôn phập phòng và nóng nảy họ sẽ tiến lui vô cớ cũng sẽ mất đi sự chính xác trong phán đoán ngược lại khi tâm tính an tĩnh vững vàng bạn sẽ không còn bị những âm thanh ồn ào huyên náo của bên ngoài quấy sầy cũng sẽ không hời hợt trong việc đối nhân xử thế tính cách hướng nội điềm tĩnh mà đại khí của anh khác biệt với bầu không khí của giới giải trí khiến mỗi khi nhìn anh người ta sẽ cảm nhận được sự an nhiên trầm tĩnh điều đó làm dịu và sưởi ấm trái tim mọi người để những trái tim đã mệt mỏi có thể an ổn hưởng thụ thực tại vẫn luôn cảm thấy anh là một người đại trí biết hóa phức tạp thành đơn giản và chân nhân bất lộ tướng hiểu được triết lý đại đạo vô hình anh không so đo được mất chỉ kiên trì với niềm tin trong tim mà đi trên con đường của chính mình chúng ta đương nhiên sẽ yêu thích người luôn có trong tim và trong ánh mắt một ngọn lửa như anh người có thể giữ cho trái tim bình lặng chính là người mạnh mẽ nhất có thể chịu đựng được cô đơn có thể chống đỡ trước hỗn loạn có thể giữ vững sơ tâm hơn hạnh vì đã gặp và mến anh cuộc sống của tôi đã có thêm bao sắc thái mọi chuyện đều vì anh mà trở nên dịu dàng thành nghị nguyện anh mai này vững bước lên cao hy vọng rằng kỳ kỳ của chúng ta mãi luôn bình an vui vẻ, quay phim thuận lợi, có thể mãi làm việc mà anh ấy yêu thích, chân đau của anh cũng nhanh chóng khỏe lại.